nha mọi người ở đây thì nhung có lấm mình thích ăn lấm nên mình sẽ chuẩn bị nhiều lấm hai loại lấm lấm dạng như lấm hương ấy. và một cái lấm này nữa mình không biết là tên lấm là lấm gì cùng mấy cái cây rau dương sỉ và đây là mình có một miếng củ cải một củ hành à, hành tây nhỏ và hai cái hành lá to và cùng với tỏi bây giờ thì chúng sẽ đi thái thịt bò trước nha thịt bò đây mình dùng khoảng chừng 600 gram thịt bò nhung đã thái xong rồi mọi người ạ nhung đã thái cái hình à, sợi dài như thế này nha mọi người thái hình viên hạt nịu cũng được bây giờ nhung đi đập tỏi mình sẽ cho tỏi và thịt ướp nha đây mình sẽ cho hai thìa nước mắm hải sản một thìa dầu vừng một thìa muối một thìa bột lem một ít tiêu bây giờ mình sẽ đi thái lấm cái lấm này nhung đã rửa rồi nào to thì mình tước đôi ai à, thêm lấm đùi gà nữa thì mọi người cho lấm đùi gà vào nhá và mình thái lấm hương bây giờ mình sẽ đi thái hành và hành lá và bây giờ nhung sẽ đi thái củ cải củ cải mình thái viên hạt liệu nha mọi người đây là rau dương xỉ mình đã làm sạch rửa sạch và mình cắt những cái đầu cuống già đây rồi nhá giờ mình sẽ cắt nó làm đôi làm ba thôi của mình đã nóng rồi mình cho thịt vào mình xào nha cho một thìa bột nước to nha mọi người cay nữa thì chúng nữa và chúng ta cho củ cải củ cải cứng nên là mình cho vào trước mình xào cho một nửa hành ba rô và hành tây cho nấm cho một thìa tương ớt nha mọi người mình cho cái rau của sa vào sau đó mình sẽ cho nước vào đấy xong chúng ta lọc kỹ một chút nha canh của mình đã được các mọi người ạ rất là kỹ ừ. thịt bò củ cải lên trên này thịt bò rau lấm mùi nấm rất là thơm mình sẽ cho lốp cái chỗ hành này vào nha và bây giờ xong rồi bỏ ra thưởng thức cực kỳ là siêu cay giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái nguyên liệu để làm cái món mực chiên với bột hai muỗng bột ba muỗng đi cho nó nhiều à, mình cho chừng 500 ml nước mình đánh khuấy đều bột đi mọi người hòa bột loãng loãng một chút nha và mình sẽ cho gia vị vào đây nữa khoảng một thìa muối nhỏ cái muối có bột lên rồi nhỏ này và một chút tiêu bây giờ những chân đi thái mực mực ở đây là chúng đã làm sạch và bóc cái phần à, da rồi nhé cho mực miếng mực nó trắng nó ngon mực của mình đã thái xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào cái bát bột này nhé. và mình đi thái hai quả ớt cay ở đây là mình có hẹ mọi người cho hẹ hoặc là mọi người cho hành được nhé chúng ta cắt khoảng chừng 3 đến 5 cho một củ hành tây cái này mình thái mỏng nhé mình thái miếng cà rốt vào cho nó đẹp mắt nhé. mình sẽ chọn đều rau lên nha mọi người bây giờ chúng sẽ cho chảo vào chiên và bột nha chảo nóng cho dầu này Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc Sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay gia đình nhà mình sẽ ăn cơm với ờ. canh uh, ờ, yukecha Xin mời cả nhà À nóng lắm cùng với lại kim chi củ cải và món ờ, hải sản mực chiên với lại bột mì và rau xin mời cả nhà nha dai con nha theo nhớ 좋아해서 안녕하세요 네. 여러분 안녕하세요 sa 식사하시고 엄마, xeo 주야 응. 지금 mời mọi người đến ăn cơm đi ờ. ừ. Ừ. à, ừ. chào đấy rồi ăn đi nha để bác cơm đây cho đỡ không ăn cơm rồi mà hôi còn chiếm chỗ này và dạ. ừ. nóng còn cạnh nóng còn bốc khói nữa mọi người cẩn thận để bắt canh bỏng con ấy nóng lắm Ừ, ngon cái này ngon cái này cay mình đã cho gia vị rồi nhưng mà vẫn cho ít nước mắm ở bên um, nó ngắm để bên cạnh này, để mình chấm nếu mà thấy nhạt cái này không cay sisam ăn được ờ không cay hơi yêu hơi yêu đúng không hơi yêu ừ, ngon lắm ui chó ui ừ, ngon lắm ờ. ngon quá cái này là em cho ớt riêng Khôi. Ừ. Cô. Khôi. Ừ, ăn nó cô. Ừ. Rồi. 이거? 이거 줘? 똥. 똥. 똥. cơm này mình rán à, ăn ngon cứng bụng rồi cơm nấu á cơm mình sẽ cho vào nồi canh chan canh luôn nha Chứ cơm vừa ăn nhiều chưa? 妈妈，来忙活了，拿住，好紧，嗯，哎呀呀，妈妈，妈妈，吃吃吃呀，嗯。 No. nó ngon quá có ăn không Hà ăn tát mồ hôi à Mồ hôi đã rồi này. Cái này là mực rồi <clears throat> Wow, mực ăn giòn khải cãi luôn canh chua chua giòn giòn, giòn. 反正到晚上。

mọi người gia đình nhà mình đã ăn cơm xong rồi mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây nha cảm ơn mọi người đã xem video clip và nhớ bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh nhà mình nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau